À, Giang xin chào cô dì chú ba anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV. Em già xin chào quý ba anh chị ạ. Ừ, em là tên là Bó ạ. Xin chào tất cả anh em này. À, nội dung hôm nay thì à, Giang muốn vào đây để chia sẻ với à, cô ba anh chị và mọi người một cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn. Thì hiện tại là Giang đang có mặt ở đây khu vực là anh nhỉ? À, thôn là giáo. À, đây là thôn là giáo và cũng sự, sự uh, giới thiệu của à, anh Pó à, nhỉ vâng. anh tên Pó à. ờ. ở thôn là giáo thì có một cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn với lại em già là cũng liên hệ với mọi người khi mà xem ở trên kênh ấy thì à, bây giờ ba anh em mình sẽ lên trên đó để thăm hỏi gia đình và hoàn cảnh như thế nào thì trong quá trình đi lên trên đó để thăm gia đình thì đang sẽ hỏi anh Phó đấy là về, về cái hoàn cảnh gia đình như thế nào đấy, xin mời tất cả có ba anh chị và mọi người cùng đồng hành với ba anh em mình lên trên này nhé Thế cái hoàn cảnh gia đình này là như thế nào nhỉ anh? có thể nói qua cho em để là vợ thì mất rồi à. Bây giờ là còn à, ông này tên là Ti, nó nuôi hai đứa con nhỏ à, Vợ thì mất được 4 năm năm nay rồi năm Bao nhiêu năm rồi Mất được 4 năm rồi À 4 năm rồi? Vâng Khá là lâu rồi Vâng Nhà trên này anh? Vâng, nhà, nhà này thì hôm nay à, vào thì à, Giang cũng muốn đi à, bánh kẹo vào vào thăm gia đình nữa để mình sẽ chia sẻ và tìm hiểu sau ấy à đây là căn nhà nhà đấy đúng không anh vâng, à, không biết là anh ở nhà ông gia đình có mà ông này mà à đây rồi xem rồi ô chào em nhá chào em nhá ở đây nhà vâng ạ. à, đang làm gì đấy làm ẩm à à nhà nhá chơi lỏ đấy tuần ờ. à ô ờ, chú chào con nhá à là già gửi cho cháu bánh đây con à, gửi bánh nha cho con nhá đây là bao nhiêu tuổi rồi đó nếu mà cháu này bao nhiêu tuổi rồi cháu nhỉ à nó là 6 tuổi là anh à 6 tuổi à vâng ô thế đi học lớp 1 chưa học rồi học rồi anh ạ à học rồi à. thế à thế có nói được tiếng kinh không không biết ai à, Thật sự là nãy là Giang vào đây thì cũng à, muốn là chia sẻ đến hoàn cảnh của bà con trên vùng cao này Thì hôm nay anh Pó là có chia sẻ với Giang thì Giang cũng chưa biết là hoàn cảnh của à, em này như thế nào thì à, vào đây thì có cả em già nữa thì à, bây giờ giang sẽ ngồi trò chuyện hỏi cho em này một chút vâng à, em nói được tiếng kinh ấy nhỉ biết à, biết ý là anh ạ à, vâng. thế là tốt rồi à. thế là gia đình em thì à, em tên là gì tên là ti ạ ti à vâng à, họ họ em là như nào mùa mỹ ti mùa mỹ ti vâng ạ à. thế em năm nay bao nhiêu tuổi rồi năm nay à, hai chín rồi ạ hai mươi chín vâng. thế vừa rồi là như là em đi làm đâu nhưng thấy có kể uhm, em đi là uh, vườn, vườn vừa vừa về đây á anh ạ vừa ở ờ, ở ờ. ừ, vừa, à, vừa về vừa hôm nay vừa mới về đến nhà vừa, sáng nay em, sáng nay em về đến là 12 giờ đến bên đến nhà anh ạ à, có đi mình đi làm ở đâu ấy đi là hải dương ạ à hải tận hải dương cơ à? vâng ạ ở huyện nào hải dương kiểu uh, à, chợ cá chạy câu ấy ừ. Yeah. Vâng. À, chợ cá. Dạ, chợ cá chạy khô. À. à. Thế mình làm làm đấy lâu chưa? em vừa đi chắc là hơn một tháng rồi à hơn một tháng ừ. chắc là mình xin về để chăm con ờ, trông con à, em xin bảo là hay hay con ờ, không biết là không có ai nuôi thì em xin đi về thôi ạ à. không, không không có ai nuôi vâng à thì nãy mình có hỏi qua biết tên được của em đó là em tia nhỉ tia tia à, tia à, vâng. à, tia thì ờ, cũng chưa biết là như thế nào thì hôm nay giang vào đây thì có anh phó với em già cùng vào nhất là mình vào đây ờ, để thăm gia đình hai là muốn trò chuyện với ờ, em ti ti là sinh năm bao nhiêu nhỉ à, chín ba ạ à, 93 vâng ạ à, ti khá là trẻ thế 93 là hơn em 2 tuổi ừ, khá là trẻ thôi thật sự là giang cũng chưa biết được như nào nhưng mà vào đây thì cái khung cảnh đầu tiên thì đang thấy là căn nhà của của em tin cũng khá là nhỏ và căn nhà này nếu mà mình đoán thì cũng chính xác là khoảng 20 mét vuông thôi khá là nhỏ không uh, có gì là to tát cả thì em ờ, ti thì uh, hiện tại là vợ con như thế nào à, vợ chết rồi ạ à vợ mất rồi vâng. à mất được bao nhiêu năm rồi à, năm nay là 4 năm 4 năm vâng ạ nhưng mà cái nguyên nhân em có biết là vì sao vợ mất không nó nó bị ốm à bị ốm vâng ừ, nhưng mà mình đã đưa đi viện chưa đưa đi viện thì không khỏi thì mất rồi à vâng. đưa viện hỏi được 4 năm nay rồi vâng à, cứ thế là em là nuôi à, à, các cháu rồi đúng không vâng ạ à, thế là vợ em là sinh được mấy cháu à, sinh à, hai hai cháu à, à hai cháu vâng. cháu này cháu này là út à, à có út à anh ạ à út vâng. còn cháu cả đâu có có cả có đi học ạ à? suốt 4 năm nay là em cũng không đi à, bước nữa hoặc là lấy thêm một vợ nữa à? À, chắc là mình nghèo vì không không có ai lấy mình nữa anh à, đúng rồi đấy đúng. như em tri chia sẻ thì vì cái kinh tế nó khó khăn đấy thì em cũng không muốn tìm hiểu sự sau này thì à, không thể nuôi nổi à, gia đình thứ nhất là trên này mọi người biết là bà con ăn mèn mén mà đấy, sống qua ngày với em cũng vừa đi làm thuê về đấy là bởi vì chăm con thế nhưng lúc mà em đi làm thuê ở dưới Hải Dương thì các con này thì em để lại cho ai chăm sóc à, cho bà ạ à, cho bà vâng, vâng, vâng, bà, à. đấy ạ à, bà nội mình ấy, đúng vâng, không vâng ạ à, thế nhà bà nội là có gần đây không gần đây mà à, anh ạ à, dưới bà bà bây giờ đang làm ở này à bà là ở với ừ. em trai út à thế à ừ, ở, với em trai à thế là cũng rất là là là là, là khó khăn nếu mà nếu mà theo Giang nghĩ thì em ti mà bỏ đi làm thì hai cháu nhỏ khi lớn lên thì mình có thể cháu rất còn nhỏ năm nay là học lớp uh, à đâu lớp 1 uh, ờ, lớp 1 học lớp một rồi nhỉ học lớp 1 là ờ, như thế là cũng là cảnh là chống nuôi con rất là vất vả thật sự là nếu như đặt trường hợp của Giang và trường hợp của em Ti thì Giang cũng sẽ về thôi tại vì thứ nhất là các cháu còn nhỏ mà khi mà các cháu lớn lên ấy sau này không thiếu đi sự tình thương của à, cha mẹ thì vì đã mất đi tình thương của người mẹ rồi và lại mất à, đi tình thương của người cha nữa thì không biết là ai chăm sóc khi mà các cháu lớn lên đấy cháu lại không được đi học um, là kiến thức hai là cái cuộc sống của các cháu sau này sẽ ra sao em tuy là em cũng rất là vất vả với hai cháu nhà mình là có nuôi được con gì không em không có cái gì nữa anh ạ à không không có con gì thì vâng ạ. ờ thế thì lương ngô nhà mình thì có được nhiều không ít đâu ạ à, chắc là uhm, mình hai cân giống ừ. à đấy mà đến à. đến đây thôi anh ạ à. Ừ, thế là ở trên này bà con là người ta không tính theo mẫu hoặc theo xào mà bà con chỉ tính theo cân cân với người ta trồng một cân ngô được bao nhiêu thì bà con cũng chưa thể nắm rõ rồi mình chỉ biết là bà con trồng cây hiện tại thì ờ, trong gia đình là còn còn còn có ngô không có chắc là Rất sát hạt. sát ờ, vợ thì cho em đi em để để một tí ở trong em em trai thôi ạ à, vâng ạ để, để em trai vâng ừ. ít thôi ạ còn ít nữa thôi là vâng. hết rồi đúng không vâng ạ hết rồi ừ. về bà con ở trên này là thực sự nó thật à nói thật và còn bao nhiêu thì nó bấy nhiêu ừ. vậy nếu mà thưa anh là để mà hai cân à, rau ngô mà ba bố con ăn ừ. hiện tại thì à, hai đứa con là đang đi học thì được nhà trường nhà nước nuôi rồi ừ. đấy còn à, anh một mình ở nhà thì cũng à, ờ, về vấn đề ăn uống sinh hoạt trong gia đình thì cũng ừ. không không tốn nhiều ừ. lắm ấy như như ti này đợt trước em còn à, à, đợt trước em có đi học không ừ, chắc là em học rất là à, lúc năm thì em lấy vợ à. à em bỏ đi lấy vợ rồi anh ạ à vẫn là à, em học hết lớp 5 vâng. đi học hết lớp 5 thì thật sự là bà con học lớp 5 nói vậy thôi nhưng mà cũng chỉ là xóa một chữ vâng. thì đôi khi là rất là may cái là em Ti là còn nói được tiếng kinh mình trao đổi với em một chút thì hôm nay thì anh cũng vào đây thăm gia đình ấy để vâng. uh, tìm hiểu hơn về cái hoàn cảnh gia đình của em để à, trước tiên là anh cũng uh, xin chia buồn cùng gia đình vâng. mất đi được người vợ hay là hai cháu nhỏ phải bơ vơ ấy thật sự vâng. là cái mà em suy nghĩ cũng như cái suy nghĩ của anh thôi và mọi người cũng vậy thôi thì không thể bỏ con được rất là khó đi làm này ấy. thứ nhất là đi làm thì vừa lo vừa lắng nữa không không yên tâm làm đúng không vâng đúng rồi đi làm chắc là mình ừ. có hai con Ừ. bé ở nhà thì mình cứ nước không anh yên tâm đấy, đấy, đấy. đúng không để có dao trong bà trong nước thì cái tình thương của người cha rất là lớn lao Hay là bản thân giang cũng vậy chưa có gia đình nhưng mà giang rất rất là hiểu và mình đạt được công vị của anh ti cũng là đồng cảm với em vâng. ừ. Cái căn nhà của Ti là cũng là bằng ấy thôi nhỉ, không, không có gì đan bằng xe, xe. Đây mọi người có thể xem được cái hoàn cảnh thực tế của nhà em Ti này chỉ đan lần nữa này thôi cái căn nhà này thì uh, lúc em ấy xong rồi là tự mình làm mà à, tự tự làm à. là có tiền mình không làm được thì à, đúng rồi. như thế rồi anh ạ ừ, ừ. à đi xem trong nhà ti xem có cái gì nhỉ để cho mọi người cùng cùng theo dõi nhỉ vâng đấy là có mà anh có đây nữa này đây mọi người có thể à, <laughs> à con có thể bóp bóp cái đó được mà mở vào cho bóp nó ra vâng. đi được dạ, không sao đâu ờ đây thì uh, mình sẽ dạ vâng, ờ ừ. thì đang thấy là đúng như anh nói như là anh, em anh phó là, là chia sẻ nhà rất là hoàn cảnh không dạ vâng. được bằng uh, vách nứa đâu nhà chẳng có gì đang thấy là những bàn chén cái ghế một cái dạ. bàn là bàn ăn cơm này là hâm mông cái này là cái gì đây rồi cái này thìa à, thôi hả nhỉ thìa thìa đúa thì hầu như là bà con hâm mông ở trên này là toàn buôn là rất củi à củi đây luôn à, chỗ này là củi à, à? đây bò hóng bò hóng rất là nhiều vâng ừ. này cũng trở ờ, cũng nồi cơm đấy, bà bố con ờ đấy đây mọi người thấy này đây là ăn ờ, canh, uh, thôi đấy chẳng có gì cả thịt thà không có nồi cơm cũng hết gạo hết đây bà con để nấu mình nén chẳng có gì cái này cái năm mỡ rồi em không, không có gì luôn cái xô không xô à? giống mắm mối giờ mỡ cũng không có ừ. để nó cứ thớt này này cổ hóng uh, ờ, anh thì sao dựng cả ba cái cột điện anh à sợ nó đổ căn nhà ấy trôn ừ. mùa này nguy hiểm lắm mùa nguy hiểm như gió cột uh, bên trong này còn mọt ừ, ừ. kiếm trôn ờ, trôn là không ấy là mọt hết rồi ừ. mọi người cái này có mỗi ba bố con là ngủ cái giường nhỏ nhỏ này à? Vâng ạ Ờ Cái giường 1 mét hai nhỉ? Ô được 1 mét hai nhỉ? một hai ba bốn năm đúng mét hai chẳng Vâng nhỏ với ba bố con ngủ này thì liệu có chật lắm không em? Ờ, bình thường ấy nhỉ, ừ. Lúc mùa ờ, dép thì không sao nhưng mùa nóng này Nóng thì không ngủ được à. Mùa nóng không ngủ được Đúng rồi, rất là uh, nóng mà nó thấp đây Vâng Đấy, mọi người thấy là rất là nhỏ rất là bé nhỏ và hẹp thì ta đang nghĩ cái giường này thì nó không đủ để cho ba bố con ngủ nó không thoải mái ấy. À, cái đất này thì à, đất em này là vẫn đất của nhà, nhà em đúng không không cái này không phải của em mà anh ạ ở mượn à, à? mượn, mượn của nhà khác khác là ở khác ạ à là không mượn người khác vâng ạ Ủa, rằng hỏi mới biết là em ti cũng mượn này như bên của bà bố con này em có rất là khó khăn cái này là điện điện này là điện quốc gia điện à, điện quốc gia à điện quốc gia à may quá còn có điện quốc gia Đấy, điện thắp sáng để mấy chốc là anh thấy là cột nhà cũng đổ chiếu hết rồi này <laughs> nói chung là nhà tài sản trong gia đình chẳng có gì trên này không có, gì ngô trên này không không không, không, có, à. không có một cái gì à. chỉ mấy tấm bán không à. đấy vào thực tế thì giang mới, mới ờ, biết được à, ra bên ngoài một chút để ghi hình cho mọi người cùng xem này. À, cái mối này của mình là như nào đây em? Mối trên là dỡ nhà dưới này đấy À. Lập của lô trong là nó à, dỡ. Lô là dỡ này Dỡ gì đấy. Đất thì cũng đất mượn nữa. Đất mượn. Ờ. Ra bên này một chút này. Như ra nặng cái à, tường này đấy. À. Công vẹn luôn này. Ừ, Sắp đổ nơi rồi. Vâng cái này gió mạnh phát là đổ không khéo đổ là ba bố con à hai ba bố con đúng không ừ nói chung là xem bên này nó cũng tàn chữ Ồ. anh ti kể để cái điện ở đây không sợ mưa ha bảo vào ờ, trái hả anh? Cháy nổ đấy, chúng tờ. công tờ. Chắc là không có chỗ để anh. Ờ. Đang để luôn. Không chỗ nào để công vẹo chứ không, không có chỗ để đóng cái công, công tới ừ. nhưng ờ. nó dừng tạm cái tấm ván này để đóng vào đấy ừ. còn cái tên nữa này là không chịu đóng được đây là cái này là đất đất nhà ai cho cho mình ở nhờ đây em đất em trai à, nhà em trai, em, em trai ạ à vâng em em trai em trai ừ. rất là nhỏ hẹp vâng. xem bên này một chút để xem đấy mọi người xem đây nhìn này là biết là hở vách nữa là mùa mưa gió này, này. không biết là đổ lúc nào ấy vâng nguy hiểm ui bên này cần à, cần ấy hơn cái cột thưa các bác là đây này đây là cái cột trôn mà cái cột trụ của căn nhà tuy nhiên đá cong vẹo cái đường thẳng của cái cái cột là cong vẹo hết rồi trôn như này mai kia một vâng. gỗ hỏng hết rồi cái này vâng. và nếu mà gió mạnh phát là có thể đổ đổ đổ đổ đi luôn đấy ừ. Đấy, đi uh, vào thực tế này thì uh, Giang mới biết được là mọi người chia sẻ ra sự giới thiệu của anh Phó thì Giang mới biết được hàng sản của anh Ti để thực tế là Giang em già là cũng ở ờ, đây để ghi hình và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem à, nếu như mà có anh chị nào và mọi người xem được video này có thể là chia sẻ tới các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có thể biết đến hoàn cảnh nhà em Ti à, giúp đỡ em Ti một phần nào đó vượt qua cái mùa giáp hạt này và Giang cũng hy vọng rằng là mọi người hãy luôn đồng hành cùng Giang và em già thì hôm nay Giang vào đây thì à, cũng chỉ muốn ghi hình hình ảnh thực tế để cho mọi người cùng à, theo dõi để Giang về xem là nếu mà giúp được cái gia đình cái gì mình sẽ cố gắng giúp gia đình trong mùa giáp hạt này đã thì thôi thì uh, chắc là ừ, ấy là anh cũng về thôi vâng thì uh, có gì hôm nào anh vào sau nhé vâng vâng ạ ừ. vâng. em uh, cố gắng nhé vâng ạ ừ. tôi cảm ơn uh, vâng. phó nhé ừ. cũng vâng, vâng. cảm ơn anh thôi Đấy. cảm ơn ạ ờ, anh thi ở nhà nhá. nhé vâng, vâng. cố gắng nhé ừ, cố gắng thế thôi thì uh, giang cũng uh, khép khép lại video của giang ngày hôm nay ở đây thôi vâng. à, xin chúc cho tất cả mọi người à, có một ngày mới thật vui vẻ hạnh vâng phúc ạ. và ấm áp bên gia đình người thân xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở ngôi sau nhé vâng ạ và anh về nhé vâng ạ ở về đấy vâng, vâng. cảm ơn anh có nhà về nhé vâng, mà con ờ, về nhá chú về nhá dạ, chú về vào à. chú chào bà nhá